chào tất cả anh em nhé cũng ờ, lâu lắm rồi không làm video để giới thiệu những đồ chơi để cho anh em đi chơi nó được hiệu quả hơn thì uh, ngày hôm nay tôi uh, chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung mà nó giúp cho anh em đi chơi chiếm tỷ lệ thắng lên 8 90 cho anh em máy báo thì cực kỳ chuẩn chuẩn đến tới gần như là 100 phần trăm thì cái bộ đồ chơi này nó chính là bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt Đấy, hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ hột này nó duy nhất chỉ có một hột duy nhất chỉ có một hột và nó báo cho anh em là ngũ lục và nhất nhị nha còn ba bốn thì nó sẽ không dùng thì anh em nào chơi rồi thì anh em biết nó báo rất là hiệu quả rất là chuẩn cho anh em cho những anh em nào vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi này để cho anh em có thể sử dụng nó anh em chơi Đấy, anh em có thể làm cái cũng được anh em có thể là đưa vào sân chơi cũng được Đấy, thì nó chỉ có duy nhất một hộp thôi anh em đưa vào sân chơi anh em ở ngoài anh cầm cái máy rung này thôi Đấy, cầm cái máy rung này thì anh em sẽ bắt được Đấy, bắt được nhất nhị và ngũ lục đấy thì, à, bắt được như thế thì anh em sẽ tùy anh em chơi anh em đánh như thế nào nó hiệu quả đấy là tùy anh em thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung bốn mặt này thì cái bộ đồ chơi này thứ nhất nói về cái tăng tích của nó thì cái tăng tích của nó tôi sẽ bao cho anh em nam châm nước muối dọi đèn ok hết kể cả cái máy giò kim loại tôi cũng sẽ bao cho anh em luôn đó thì đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì đây chính là cái bộ báo dung tài xỉu báo dung bốn mặt <clears throat> cái cách chơi của nó như thế nào thì rất đơn giản anh em đến sân chơi anh em chỉ cần nếu mà anh em lắc thì là anh em cầm cái máy này cái máy rung này Đấy, anh em cầm cái máy rung này thì cái máy rung này là nó sẽ báo cho anh em Đấy, nó báo sẽ báo cho anh em là mặt nhất thì nó sẽ rung một cái mặt nhị nó rung hai cái và mặt năm rung ba cái và sáu rung bốn cái đấy thì anh em cứ căn vào thế để anh em chơi đấy còn tôi sẽ để máy này đây Đấy. để cho anh em cảm nhận độ dung cùng với tôi để cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái máy báo dung bốn mặt này nhé test luôn cho anh em này thì ờ, có thể trước khi test thì tôi sẽ test cho qua cho anh em về cái độ trong của cái bộ hột này nói chung bộ hột này nó trong đến ờ, khoảng tầm 90 đến 85 đến 90 phần trăm gần như là hột chợ cho anh em hột bao đẹp cho anh em luôn nhé đấy tôi để mặt hai này đấy, để mặt hai rồi em thấy không cực kỳ trong luôn nhá đây đấy bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đây thử qua năm châm cho anh em này năm châm này đấy. Đấy. không có nhé rồi ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em à, năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì anh em cứ cảm nhận một dung là nó con nhất hai dung con nhị ba dung con ngũ bốn dung là con lục nhé Đấy, còn ba con bốn là không dung không dung chén này anh em có thể bỏ nhé con ba hoặc là con bốn một hai ba ba dung thì là con ngũ con ngũ thì anh em có thể là đánh tài hoặc là anh em đánh chính ngũ hay là đánh ngũ tài hay là đấy, đấy là tùy anh em anh em đánh thế nào được đấy, đấy ngũ tài tiếp tục cho anh em không dung mà này có ba bốn thì à, cái này có thể anh em đánh theo kinh nghiệm của anh em đấy, anh em đánh hoặc là anh em có đang hên thì anh em có thể đánh ví dụ như trái này tôi sẽ đánh tài chẳng hạn đó tiếp tục cho anh em này ba dung vẫn tiếp tục là ngũ ngũ anh em vẫn là anh tai đấy. phản về chịu đấy. không dung ba bốn cái này đánh xỉu rồi ba bốn đánh tài luôn thì đấy, <laughs> đấy là đánh theo cách của tôi thôi còn thường thường là anh em chơi là ba bốn anh em không đánh nhá test cho anh em cái chén cuối cùng này ba dùng lại là ngũ đấy, ngũ xỉu đó, đó là cái à, bộ báo dung bốn mặt đấy, rất là hiệu quả cho anh em nó báo cực kỳ chuẩn cho anh em luôn nhé thì anh em nào mà muốn được sở hữu cái bộ đồ chơi này để anh em chơi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại và qua số zalo trên màn hình thì anh em cần tư vấn gì hay là cần uh, những cái bộ hột để cho anh em đi lắc đấu trường thì anh em cứ liên hệ với tôi